Xin chào các bạn Thì hôm nay mình sẽ xin chia sẻ với các bạn một thứ mà có thể giúp ích cho cuộc sống của chúng ta và vừa bảo vệ được cho môi trường nữa nha các bạn Như các bạn biết rồi á, đây là những cái hũ ờ, ván sữa, hũ vô ô và những hũ sữa chua Thì những thứ này ờ, trẻ em nó ăn thì ăn xong thì sẽ vứt vào sọt rác thôi Đó. Thì chỉ có vứt vào sọt rác thôi mà không biết ờ, cái này ờ, không biết chừng nào nó mới có thể tan được bởi vì ờ, cái thứ này mà người ta khi mà sử dụng xong thì hầu như là không có bán ve chai được nha các bạn cái này nó không có bán ve chai được không có tái chế được bởi vậy chỉ có vứt vào rác và thải ra môi trường thôi mà không biết chừng nào nó mới tan được thì hôm nay mình có một ý tưởng mình sẽ sử dụng cái uh, thứ này để làm một cái thứ mà giúp ích cho cuộc sống của chúng ta nha các bạn thì à, thì cái này là đầu tiên thì chúng ta sẽ dùng cái thứ dầu chuối nè dầu chuối thì có tên à, tiếng Anh của nó là bunty acetone và công thức hóa học của nó là C6H1202 đó. thì cái thứ này à, mình có mình làm nhiều thứ mà các bạn nhiều các bạn nhiều bạn hỏi á, là sao nó có phải nó giống như là xăng acetone hay không thì à, mình xin đính chính lại là nó khác với lại xăng acetone nha các bạn xăng acetone nó khác với lại dầu chuối này cái xăng acetone á, thì nó mau bốc hơi còn cái dầu chuối này thì nó lâu bốc hơi nhưng mà hai cái mùi của nó thì gần giống với nhau nha các bạn mùi nó à, gần giống với nhau và cái này thì nó có thể làm tan mút được nha các bạn mút xốp á mình chế vào mút xốp cái là mút xốp là nó tan nó chảy thành keo ngay thì mình có làm clip về làm keo từ cái à, mút xốp và à, xăng với lại dầu chuối rồi nha các bạn thì xăng acetone nó không thể làm tăng mút xốp nhưng mà dầu chuối này có thể làm tăng mút xốp và tất cả những thứ này có cái dầu chuối này là bà có bán tại tiệm bán sơn bu hay là tiệm bán sơn mà sơn mạ kẽm đó các bạn mạ kẽm cho mà sắt hộp sắt kẽm đó và cái tiệm mà pha pha sơn nước pha pha pha phối màu cho sơn nước đó các bạn nó đều có bán hết nha các bạn thì mình phát hiện ra cái này lý do là mình lấy cái dầu chuối này nè mà lấy cái hũ uh, bán sữa này nè mình để chế mình miếng bào chuối dù chuối vào để mình đựng nhưng mà không ngờ để một thời một chút xíu thì nó sẽ lụng cái, cái hũ này và tan cái hũ này ra đó, từ đó mình sẽ biết được và mình đã dùng cái này thì mình sẽ mình làm ra cái à, loại keo ờ, mà dùng để phủ lên giống như phủ nhựa nha các bạn nó vừa giống sơn vừa giống keo mà nó như là hạt nhựa thì à, mình sau này thì cái công dụng của nó mình sẽ chỉ các bạn sau này sau lúc à, clip à, chút nữa đi chút nữa mình chỉ chỉ các bạn thì bây giờ trước tiên là mình sẽ đây mình sẽ cắt cái hũ này ra cái hũ vô này ra nha các bạn thì mình làm cho các bạn xem mình sẽ bỏ vào trong cái à, cắt vào trong cái hũ này nè cho các bạn thấy cái độ tan của nó cái dầu chuối này nó có thể làm tan cái à, hũ vô ô này và cái hũ vô này thì nó dễ tan hơn là cái hũ ván sữa nha các bạn cái hũ ván sữa thì nè đây là cái ván sữa đây thì nó vẫn bạn bạn thấy vẫn còn một cái số cặn tức là những cái mà nó không tan nổi đó thì mình sẽ vớt bỏ nó ra mình lấy những cái ờ, nó tan thôi thì các bạn muốn có cái màu nào thì các bạn dùng cái màu đó chẳng hạn như muốn có màu vàng thì các bạn sẽ dùng cái hũ ván sữa và muốn có màu đỏ thì dùng hũ ờ, sữa chua đó. còn muốn màu trắng thì dùng cái hũ vô này đó. khỏi cần phải pha màu thêm Bây giờ mình sẽ à, chế cái dầu chuối này vào nha các bạn. Các bạn biết là nó nó không phải là nó sẽ tan liền. Các bạn để à, lâu lâu nó sẽ tan. Chẳng hạn như cái này các bạn để phải 1 à, đến 2 ngày nó mới tan. Chứ không phải là nó tan liền nha các bạn và cái này từ từ nó sẽ tan nó ngấm ngấm từ từ nó sẽ tan các bạn đó và cái này thì các bạn để ít nhất là một ngày thì nó mới tan hoàn toàn nha các bạn đây các bạn xem nó nó nó vỡ ra rồi thấy không nó nó vỡ ra này nè đây các bạn thấy không nó nó tan nó đục ra rồi thì các bạn để một ngày trời là nó tan sạch hết nha các bạn mình ờ, phải ờ, đậy kính đậy kính vào bỏ vô cái hũ nào mà bỏ vô hũ tốt nhất là hũ ờ, thủy tinh rồi bỏ nó qua bên đi thì còn những cái này mình cũng làm y như vậy luôn nha các bạn thì mình sẽ à, cắt nhuyễn nó ra đây mình sẽ cắt nhuyễn nó ra hết toàn bộ và mình bỏ vào một cái hũ rồi mình sẽ ngừng máy tại đây và mình à, cắt bỏ đầy hũ này rồi mình à, sẽ chế làm cho bạn xem ha ở đây mình cắt được à, nửa hũ rồi nha các bạn thì giờ mình sẽ dùng dầu chuối mình cứ chế vào và mình ngâm ở đó nha các bạn thì cái vấn đề này là cái vấn đề à, làm chủ yếu là giúp bảo vệ môi trường nên các bạn đừng có hỏi tại sao mà dùng cái dầu chuối này mắc tiền mắc tiền thì cái dầu chuối này là giá khoảng 30 ngàn một lít thì cái chai này khoảng 330 ml thì uh, tính ra hơn hai chai này thì uh, hai chai này hơn hai chai này một lít đó thì 30 ngàn nha các bạn mà mình pha mấy cái này à, nhiều bạn cứ kêu uh, tốn kém gì đó không mục đích của mình là chủ yếu là bảo vệ môi trường các bạn hãy nhớ nha mục đích là bảo vệ môi trường nên các bạn có comment đừng có nói là tại sao mà làm này tốn kém này kia này kia nọ nha các bạn rồi bây giờ thì chúng ta sẽ à, ngâm cho nó một ngâm một hai ngày trời càng tốt rồi các bạn mở ra lâu lâu mở ra kiểm tra cái độ tan của nó và vớt những cái nào mà nó nó nó không tan nổi nữa các bạn à, các bạn coi nè nó ra màu vàng là thấy không đó nó sẽ ra nó sẽ tan từ từ chứ không phải là tan liền nha các bạn rồi thì chúng ta sẽ đậy nắp lại và cái này mình đã làm rồi nữa các bạn nó nó vẫn còn có một cái cặn này thấy không các bạn thấy không một số cặn này nó không tan nè đó, mình sẽ dớt bỏ nó đi nha các bạn đó, dớt bỏ nó đi và tiếp đến thì mình sẽ à, dùng cái này để làm những thứ khác cho các bạn xem nha tiếp tục nha qua 2 giờ đồng hồ thì kết quả mình cho thấy là cái loại hũ vô màu trắng đó nha các bạn thì nó sẽ tan hết toàn bộ nó tan hết toàn bộ nhưng còn cái à, hũ à, ván sữa thì nó nó tan không hết và nó nó vẫn còn để lại cái xác nó chưa tan hết thì mình sẽ à, lấy cái này nó giống như sơn vậy đó các bạn nhưng mà cái này là nhựa thì bây giờ mình sẽ lấy cái này mình mình tráng nhựa nha các bạn tức là mình phủ nhựa lên trên gỗ thì đây là cái khối gỗ bây giờ mình muốn phủ nhựa lên cái khối gỗ này thì uh, trước tiên chúng ta sẽ dùng cái à, NC này nè các bạn cái này là các bạn tới cái tiệm sơn BO thì thường có nhiều tượng sơn tiệm sơn nó đề luôn cả cái chữ NC này là này là cái lót NC cái này à, mình phủ lớp lót trước tiên để cho nó cái lớp lót này nó thấm rất là chắc nha các bạn vì vậy mình phải phủ cái lớp lót này trước nó mới chắc được cái cái lớp nhựa mình à, phủ bên ngoài nha các bạn rồi các bạn sẽ chờ cho nó khô và các bạn phủ lớp này lên thì cái này rất là mau khô nha các bạn Rồi, bây giờ tạm thời nó đã khô rồi các bạn. này nó rất là mau khô nha các bạn. Giờ mình sẽ phủ cái này lên phủ cái lớp à, lớp nhựa này lên Rồi cứ như vậy các bạn để cho nó khô rồi bạn, các bạn quét lên thêm nhiều lớp nữa nha các bạn và bây giờ mình sẽ bỏ nó qua một bên cho nó khô lên nha các bạn mình sẽ làm cái khác thì chẳng hạn như cái à, cái kìm này nè nó không có cái cán thì mình sẽ phủ lớp nhựa cho cái cán của nó nha các bạn rồi cứ như vậy để cho nó khô đi các bạn nhúng thêm ba bốn lớp nữa càng tốt càng nhiều càng tốt đó nó gọi là sẽ là lớp nhựa và cái công dụng tiếp theo cho những bạn làm ngành sắt nha các bạn thì à, các bạn làm nghề sắt à, nghề cơ khí thì à, khi những cái mối hàng như vậy nè nó bị rổ rổ rổ hoặc là nó nó không đều chẳng hạn ừ. thì chúng ta sẽ à, phủ lên cái này giống y như là cái à, cái cái bột ừ, batit đó, bột batit đó các bạn để mà trét ừ, các mối hàng nè đó thì nó cũng như vậy nhưng mà cái này thì nó lỏng hơn như hơn cái bột batit cái bột batit thì nó dạng tốt rồi còn cái này mình chỉ là làm phụ thôi thì à, trước tiên các bạn kiếm cho mình cái loại keo keo chống dột này đây là cái keo chống dột rẻ, phải nói là rẻ mạt luôn các bạn. Một tiếp này có 6.000 đồng thôi à. Cái loại này thì nó nó làm cũng giống y như cái này mình làm nhưng mà nó có pha thêm à, polymer với lại à, xăng của à, quạt Sipo các bạn. Đó. Bởi vậy cái chất cái độ bám của nó rất là chắc. Bám của nó chắc hơn cái này. Bởi vậy mình sẽ tận dụng nó đây mình sẽ tận dụng nó mình trét một cái lớp đầu tiên nha các bạn chủ yếu là cho nó bám thôi chủ yếu là cho nó bám trước rồi ờ, chúng ta để cho nó khô rồi chúng ta sẽ phủ cái lớp kia lên nha các bạn rồi thì giờ cái này nó tạm khô rồi nha các bạn thì mình cũng lấy cái à, cái mà nãy mình ngâm nè chét lên nha các bạn chét như chét ờ, một plastic nhé một plastic cái cái nào mà cái lỗ sâu quá đó thì các bạn chế nhiều lần cho nó đầy cho nó để lâu cho nó khô cứng đi rồi xong rồi lại quét tiếp xong thì khô thì chúng ta sẽ lấy dây nhám chúng ta xả xả bằng dây nhám nha các bạn cho nó bằng nó liền nó đều rồi chúng ta đem phơi thôi và đây khi cái khúc nhựa khúc gỗ này đã được tráng nhựa nha các bạn cái à, cái này mà khi đi để nó khô thật là khô lâu ngày á, thì nó sẽ, nó sẽ cứng giống y như là bu như đó các bạn này còn mềm nè bấm vô còn lúng lúng nè còn mềm vào đây khi mình tráng nhựa cái này đây nó còn dẻo nè và đây cái này à, tương đối cứng thì chưa cứng nha các bạn để mình xả nhám xả nhám cho nó bằng rồi sơn này đây xả nhám tạm bằng nha các bạn Ok Nếu thấy hay hãy like và chia sẻ cho mình nha các bạn Đây là vì mục đích môi trường Vì mục đích con em của chúng ta sau này Rồi, Cảm ơn các bạn đã theo dõi